chào các cô bác anh chị cũng toàn thể mọi người lại tiếp tục quay trở lại uh, nội dung của Giang ngày hôm nay nhé thì uh, Giang cũng uh, xin uh, đối với các cô bác anh chị trong một cái thời gian là khá là dài là Giang không uh, thể đi uh, ghi hình uh, không uh, đi uh, giúp bà con được ấy vì là uh, các bạn anh chị là mọi người là thông cảm hôm nay là Giang lên trên này để uh, ghi lại cho các anh chị toàn thể mọi người biết về à, cái mà Giang chia sẻ cái đợt vừa rồi ấy, thì Giang hoãn lại cái con đường mang tên tấm lòng vàng thì trước khi mà Giang về Văn Chấn thì Giang cũng đã nói cho mọi người biết rồi là do là nhà nước đang bắt đầu làm cái đoạn này nên là không có thể xe mình không chở được ấy đấy bây giờ hiện tại thì mọi người đang làm đấy nhá. nhà nước thôi nha các anh chị nhá và có nhiều à, anh chị hỏi Giang là đấy là đường nhà nước à, làm cho nhà nước không phải đâu nha các anh chị nhé mình là đổ con đường là từ ngã ba lên cái đoạn nhà nước ấy thì mọi người hiện tại đang làm ở dưới này mình xuống ghi hình còn nhà cháu chạm thì là do 4 ngày mưa ấy đâm ra là mình không làm được thì hôm nay là nắng thì mình lên trên này để à, một hai hôm nữa mà nhà nước làm xong thì mình à, sẽ tiếp tục thì con đường này và Giang cũng ờ, nhận được ờ, một cái tin vui thêm nữa là của cô Tị ở ờ, Lương Sơn Hòa Bình Có ủng hộ con đường tấm làm vàng thêm một triệu nữa Thì Giang cũng nghỉ từ lúc con đường này cũng hơn 2 tuần đấy Lúc đấy là bà con đang đi gặt Hiện tại là bà con đang đi gặt hết rồi Đây anh em đang làm đây này Của anh chị Đây đang đổ Hết hết đây, hết vừa à? à cái bê tông này là xe là xe xe xe trộn bê tông sẵn thì quý anh chị nhé à, thì đi từ đây này Còn một đoạn dưới này nữa là xong đoạn này nối của các anh chị nối từ cái cầu này, này. Đó. thế còn à, đoạn của giang làm nó tận phía đằng bên trên như cơ đấy thì à, khi các anh chị nào có thắc mắc thì à, mọi người có thể xem cái video từ ngày hôm nay thì mọi người sẽ hiểu hơn không phải nữa lại nhiều các anh chị là không xem được cái tập đầu của Giang rất là khó Thế một người gạt hết chưa? Cả? Một người gạt hết chưa? Hết rồi Hết rồi đúng không? Ồ Thế mấy nữa anh em là xong đấy được cái là anh em mình yên tâm rằng là lại làm tiếp vâng. Nối tiếp con đường đấy Ai rảnh thì đi làm, ai bận thì thôi Đây hôm trước là của anh chị này gạt hết rồi trước mà đang còn đi quay trước khi mà mình về ấy Cái này rộng được 4 mét không? không đường này. hả ba mét rồi. à ba mét à? này cốt pha là hình như là bằng thép hết cái con đường nhỏ nhỏ này mình không chở được luôn các anh chị rất là khó nếu mà mình chở ấy là nó vướng vào đây thì nó hỏng đây là phải hoãn thời gian rất là dài và cái ờ, thời gian vừa rồi ấy thì ờ, quý ba anh chị là biết rồi là mình có làm trung thu cho các cháu thì à, cái số tiền vẫn còn thừa nên là mình cũng chưa mua đồ cho các cháu được nên để ờ, một vài hôm tới nữa thì mình sẽ kết hợp với cô giáo ở trên này để đi mua đấy cô bác chị ra đây là mọi người đang đổ đây này không có vết dép dẫm vào đây này. ý là thợ là phải xoa lại còn ờ, mình làm ở trên kia thì cái số cát ấy, các anh chị là số cát mình có để ở dưới thì mình ờ, đã chuyển lên trên này rồi đấy trước khi mà mà nhà ờ, nước làm ấy là mình chuyển lên hết đấy mình tập trung ở trên này này bây giờ mình sẽ lên trên đó để ghi hình lại cho các anh chị cùng biết nhá đó là từ cái ngã ba mà cái con đường mà giang bắt đầu làm ấy đấy và mong rằng là quý cô bác anh chị là hãy thông cảm cho giang cũng như là tất cả mọi người bà con trên này này chứ không phải là mình không muốn là làm ngay cũng do cái điều kiện thời tiết Vừa rồi mưa 5 ngày liên tục Nhà cháu trạn là mình phải dừng lại Đây, nhà nước nối từ đây đi Đó bây giờ mình sẽ đi xe máy mình lên trên đó thì ghi hình cho các bác anh chị là đường mình lên trên đó và trong thời gian mà trước mình làm được một đoạn đấy đây à, quý cô bác anh chị nhá đây thì chỗ này là nhà nước làm đến đây rồi đó đấy đây là của nhà nước đổ quý bác anh chị nhá đấy, cái đoạn là nước sẽ nối lên cho đoạn mà với à, giang đang làm ấy đấy, từ cái chỗ ngã ba lên đấy mà hôm ờ, đang có quay ghi hình đấy cho các anh chị biết đấy ờ, nhà, nước chỉ làm đến đấy thôi từ ngã ba mà đầu giang ờ, mới kêu gọi mạnh thường quân để ủng hộ và con là đổ lên tiếp đây cát sỏi thì giang đã tập trung sau khi mà mình biết nhà nước đang chuẩn bị làm mình về văn chấn thì bắt đầu giang chuyển hết sỏi lên đây bảo bà con chuyển hết sỏi lên đây đóng sẵn đi đấy sau này thì rất là <clears throat> mình lại chuyển tiếp lên trên này để đổ tiếp cái con đường à, mang tên tấm lòng vàng ấy đây mà con gặt hết rồi đấy, các anh chị nha đấy sỏi và sau khi mà cái con đường à, nhà nước làm xong một hai ngày nữa thôi à, là là bắt đầu là mình à, đi uh, xe lên thoải mái rồi đây chính là cái vị trí mà cái con đường nhà nước đang đổ và sẽ đổ đến à, ngã ba này nhá quý cô anh chị nhá đấy <clears throat> không biết là có đến ngã ba này hay không thì à, giang chỉ nghe nói trước đấy thôi nên là mình cũng hỏi đấy còn từ ngã ba này đây một con đường rẽ sang này thì bên này trở lên là sẽ là giang kêu gọi và đang đổ thì trong thời gian vừa rồi là do bà con đi gặt đấy. bận khá là nhiều nên mình chưa có thời gian để mà làm tiếp tục con đường này được đây là chỗ Giang này làm đây này còn thiếu mất một đoạn mình xuống cái ba này nữa còn đoạn trên này là những cái mà Giang đổ xong hết rồi đấy con đường này. rồi mưa hôm nay vẫn nắng được một chút thì à, đường nó khô khá là đẹp không hỏng không bong không chóc luôn rồi bây giờ mình sẽ lên cái đoạn trên như các anh chị nhé cho mọi người ờ, xem ờ, Giang sẽ hẹn mọi người là trong một uh, hai ngày tới nữa thôi là mình tiếp tục con đường sau khi mà nhà nước đã, đã xong và còn nhà cháu chạn thì uh, hôm nay thì không không ấy được thì ngày mai ngày kia ấy nếu mà giang có thời gian rảnh thì giang sẽ uh, về để ghi hình cho cứ ba anh chị cùng, cùng thể mọi người biết là nhà cháu chạn và mình sẽ công khai tài chính nếu mà xong công trình thì vì là từ ờ, <clears throat> chỗ Giang làm đường này về đến nhà cháu Trạn là 130 km cơ nên là mình không thể ờ, chạy ờ, một hai công trình cùng một lúc đấy thế nên Giang muốn làm nhà cháu Trạn xong thì sau đó là tiếp tục làm con đường tấm lòng vàng ấy mọi người cũng sốt ruột nữa không thấy được thời <laughs> gian rồi Giang nghỉ hơi là dài là do trời mưa ấy đấy. chứ đoạn này là mình chưa làm được đấy đây là ở giữa con đường đổ dốc trước đây là cái đoạn à, mà Giang làm đầu tiên đấy còn khúc giữa nữa là mình à, tiếp tục sẽ đổ để nối lại đấy, từ đây lên thì à, quý cô anh chị à, có thể nhìn thấy nhá sau này à, Giang sẽ dùng thước đo chính xác nhất để à, con đường à, dài à, bao nhiêu À, cái chỗ mà đang đổ đi à, từ đây đây xuống từ đó và ý trùng lượn nhà nhà cháu cháu phà và cháu nu ấy thì uh, rồi cũng không không lên xem được thì thấy bảo là xây xong hết rồi và áo hết rồi các anh chị ạ mình chỉ cần uh, lấy gỗ về thôi chỗ em trà cha là đang uh, đi xẻ gỗ rồi để làm cái đòn nóc ngang ấy lập tấm pro sau đó mình mua lợn về cho à, em bên nữa là xong rồi mình sẽ sang bên đó để xem cái chuồng lợn nhé chị Wow. Đây là cái chuồng lợn nhà cháu phà cháu nu đây mồ côi cả cha lớn mẹ ồ đấy giờ có người ta xây hết rồi trụ hết rồi và áo hết rồi nó hầm máng này ụp gì kia còn à, cái ống thoát nữa quên làm dừa à, đấy ống thoát đây đây đây các anh chị đây thoát đây hai ngăn giờ chỉ cần cây nữa lợp là xong Đấy, sau đó mình à, sẽ bắt lợn về Và áo xây à, hẳn tường 10 nhé các anh chị nhé tường năm 100 từ 10 không biết đâu Xây này nó quá chắc rồi. Nó đẹp Đấy thoát ống ra đây này Dưới này là ấy đào một cái hố này Không nối vào cái ờ, ấy này luôn Hố ờ, bể phốt này Giờ em cha đang đi tìm cây đặt lên lợp Pro thì chắc là chỉ hết 18 tấm thôi này mấy anh chị ạ Mình ừ, sẽ bảo em đấy sẽ làm cái bậc lên lên xuống xuống đây này Để chăn lợn Nó, nó tiện Ờ, Giang cũng uh, lẽ là xin phép khép lại cái video ngày hôm nay của Giang ở đây thì ờ, ờ, kỳ hình vội cho quý ba anh chị toàn thể một người biết thôi một số cái ờ, công việc công trình mà Giang làm còn Giang dở hay là trong thời gian tới đã hoàn thiện hay chưa và chưa hoàn thiện thì sau khi mà nắng ấm thì Giang sẽ cập nhật liên tục cho quý bạn anh chị toàn thể mọi người là biết nhé à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bạn anh chị toàn thể mọi người ở người tiếp theo